tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đó chính là bánh choco pie và là phiên bản các vị hoàn toàn là mới lạ lạ các bạn chưa từng thử bao giờ ở đây thì mình có vị chuối Hàn Quốc này trà sữa đường đen massage đậu đỏ bây giờ thì hãy cùng mình ăn một tí thôi đầu tiên mình sẽ thử vị chuối trước nha cái bánh choco pai chuối này thì nó có hai loại một loại là của Việt Nam một loại là của Hàn Quốc ở đây thì mình có là loại của Hàn Quốc nha một cái này sẽ có 12 cái cái là nhỏ như thế này đây đó mình thấy là ở bên trong ấy đây này ở bao bì ấy, bên trong nó sẽ có phần chuối như này không biết là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa hay là đúng như thế là bây giờ mình sẽ cắt thử ra xem <laughs> ở bên trong cái vỏ của nó nó sẽ là màu vàng vàng không mùi chuối cực luôn ấy cái này giống cái bánh gì mình kiểu hồi bé ăn chưa nghĩ ra mà mùi mùi nó rất giống cái mùi đấy Ui, ở trong có lớp chuối thật một lớp chuối thật mọi người ạ nhìn nhìn này hình ảnh không mang tính chất minh họa nha giống giống cái mùi mà cái tinh dầu bưởi hay sao nhỉ mà hay hay cho vào chè cho vào chè cho nó thơm ấy tinh dầu chuối để cho vào chè giống lắm luôn ấy cái tinh dầu mà tôi cũng phải phục các cái cái editor ở đây chứ phải tôi tôi đánh cho mình nào trong miệng ấy wow. Lơm marshmallow này ăn nó cũng kiểu ngon như cái vị truyền thống Mà cái phần chuối này này, cái phần lớp chuối này nó mềm dã man luôn ấy Kiểu cắn một phát là nó tan hết ra Nhưng mà mình không thích ăn ngọt lắm Thế là mình thấy bánh này nó hơi ngọt một chút ngon lắm, mùi chuối rất thơm luôn Giống cái mùi tinh No, God, please, no! No! À? cái này mà bạn nào mà thích ăn đồ ngọt đấy, mình sẽ thích cái này cái này chắc 8 điểm rưỡi tiếp theo là một vị siêu hot hiện nay đó chính là trà sữa đường đen dành cho team thích uống trà sữa mà mùa giãn cách không order được phải ăn tạm bánh vậy cái này thì là vị mới của Lotte mình thấy dạo này rất là hot những cái loại bánh này thế nên là hôm nay mình đã quyết định mua thử về để review cho mọi người cảm giác nó nhỏ hơn cái bánh ờ, chocoba truyền thống một chút nhỏ hơn một chút em thử nhá ngửi mùi thì nó vẫn có cái mùi sô cô la giống như mùi ờ, sô cô la của vị truyền thống rồi mọi người ạ đây mình sẽ cắt ra bánh nó bé hẳn luôn bé hơn một chút cắt ra nha Đấy. theo như bao bì thì ở trong nó sẽ có một phần đường đen em không biết có không Có Một chút Một chút Nhìn trông nó giống kiểu caramel như là đường đen ấy vị trà sữa thật có vị trà sữa nhưng mà nó kiểu nó chỉ hơi hơi thoáng thoáng qua đấy không rõ cái vị đường đen cho lắm được cái là nó phần mắt ba lâu này nó mềm hơn cái truyền thống không kiểu ăn nó tan trong miệng ấy ngon hơn ấy bán này cũng hơi ngọt so với khẩu vị của mình nói chung là ai mà thích ăn ngọt mà kiểu thèm trà sữa quá không ngon được ấy thì mua cái này được hợp lý mọi người ạ cái này 8 điểm rưỡi nha rất là tươi mình sô la ok và cuối cùng sẽ là matcha đậu đỏ cái phiên bản matcha đậu đỏ này là như là dành cho đó thế là nó sẽ có cái chữ ở đây quân nó có hai màu khác nhau hóa ra là Ơ, cái này là matcha đậu đỏ cái này cũng matcha đậu đỏ hai này giống nhau Ơ, mình tưởng là nó sẽ có cái phiên bản là có một cái là có chữ đỗ ở đây một cái là chữ đậu ở đây mà nhỉ à đây có đây nha đây này phiên bản này cho các sĩ tử đi thi wow. ai đi thi ăn ăn cái này để đậu với cả đậu <laughs> chắc là hai cái vị này nó giống nhau nên là mình sẽ thử một vị thử thử một màu thôi hai cái màu này chắc là nó giống nhau mùi kiểu nó vẫn nhiều mùi sô cô la hơn đấy trà xanh thì không rõ mấy có một lớp trà xanh này vẫn có một lớp marshmallow và một lớp đậu đỏ nhưng mà nhìn cái đậu đỏ này trông nó đây <laughs> nhá mọi người nhá, nhìn cái bao bì nhá nhìn bao bì đậu đỏ trông nó rất là giống đậu đỏ nhá nhưng mà cái ở đây nhìn đậu đỏ nó như kiểu mất dâu ấy như kiểu mất dâu ấy cắm một phát là thấy ngay cái vị đậu đỏ ấy giống cái kẹo đậu đỏ mà ngày bé hay ăn cái mùi giống cực luôn mình thấy nhiều vị đậu đỏ hơn là vị matcha matcha thì không nhiều lắm bánh này thì cũng không bị ngọt lắm ăn cũng ok nhưng mà không ngon vị matcha mọi người hay ăn chocobie kiểu như nào hồi bé nhá mình hay ăn kiểu mà bánh truyền thống ấy xong rồi không thích ăn cái phần marshmallow này nhưng mà bỏ đi thì phí đúng không thế là ăn ăn theo kiểu mà khổ trước sướng sau ấy bỏ hết hai cái phần này ra xong rồi xong rồi ăn cái marshmallow này trước này đó. ăn đến cái phần mình thích ấy ăn xong nhưng mà bây giờ mình đã biết một cách ăn khác đâm đâm cấp cấp bài cấp bài cấp bài bài luôn bài sau phải tủ lạnh ăn đá và mình đã cho một cái vị chuối vào tủ lạnh bây giờ mình sẽ lấy ra mình ăn thử choco pie vị chuối mình đã cho vào tủ lạnh được khoảng tầm mấy tiếng này chắc là khoảng ba tiếng ấy mình thấy mọi người review là cho nhưng mà tủ lạnh ăn ngon lắm ăn kiểu như kem ấy không biết là có ngon thật không Đấy, nó cứng đâu luôn mọi người ạ à. chắc là ngon đấy mọi người nhá đỉnh luôn đấy cả lớp ở ngoài nữa cả lớp uh, phần ở ngoài ấy, nó có một cái phần ừ, kiểu hay, giống kiểu sô cô la chuối đấy thì cái phần này nó cứng xong rồi cái ở giữa ấy, cái ở trong ấy cái phần bánh ở trong nhá nó vẫn hơi mềm mềm một chút kiểu ăn nó vẫn tan ở trong miệng ấy hồi bé mình không thích ăn cái marshmallow này bởi vì kiểu nó nó bị hơi mềm mềm xong rồi ăn nó gọi là không thích lắm đấy yeah, nhưng mà cho vào tủ lạnh ấy xong rồi cái phần này nó cứng lại ấy ăn dính tụt luôn ngon ừ. còn cái cấu hoàn hảo luôn đấy thật sự đấy ăn như kiểu kem cá kem cá Hàn Quốc ấy cái vị đậu đỏ này matcha đậu đỏ này mà cho vào trong tủ lạnh chắc thì luôn giống y hệt cái matcha giống y hệt cái um, kem cá đậu đỏ của Hàn Quốc luôn wow. ngon đấy cho vào tủ lạnh 10 điểm xuất sắc luôn còn một cách nữa để nâng tầm bánh cô bãi lên một tầm cao mới đó chính là cho vào lò vi sóng các bạn ạ nhưng mà mình không có lò vi sóng nên là mình không thể làm được <laughs> nếu mà các bạn muốn thử nhá thì cho lên vào lò vi sóng nhưng mà chỉ cho 10 giây thôi đấy và mình thấy mọi người review là cho sau 10 giây ấy, cho ra ấy, thì cái phần marshmallow này này nó chảy ra xong rồi ăn như kiểu là cái bánh bánh mà bánh mà nó chảy chảy ấy, ăn cũng rất là ngon đấy cái mọi người review thế nhưng mà mình không biết là ngon hay không <laughs> ok thì ra một bánh mới của Chocopie và cá nhân mình thì mình thích nhất là cái vị chuối này này đó mình thấy là cái vị chuối này nó rất là thơm từ cái lúc mà mở gói ra ấy đã thấy nó thơm rồi mà xong rồi cho vào tủ lạnh ấy ăn eo ấy đúng là đỉnh của chót luôn đấy mọi người còn nếu như mà ai ấy mà uống à. trà sữa đường đen mà bây giờ đang giãn cách không mua được trà sữa thì có thể là ra uh, tạp hóa hoặc là siêu thị để mua tạm